Música cô cô vợ nhỏ mình nó đi ờ, bây giờ là mình đang ở phi trường đây Đó. tới phi trường rồi ừ. đợi khoảng ờ, khoảng nửa tiếng là mình sẽ cắt Đó. sẽ vô chỗ mà nó